Thưa sư phụ, ở đây là Nguyễn Hải Minh đến từ nhóm San hô. Câu hỏi của con là tại sao khi sang kiếp sau không nhớ được kiếp trước ra sao? <laughs> À, bạn Hải Minh hỏi rằng tại sao sinh ra kiếp này lại không nhớ được kiếp trước, có phải không? Ở đây trong các con có đứa nào nhớ được kiếp trước không giơ tay? Nhớ được phải nhớ chính xác nhé, ai giơ tay mà không nhớ được là nói dối là mắc quả báo đấy. <laughs> Chẳng đứa nào nhớ được kiếp trước cả đúng không? ở à, đây sư phụ nói này các con có muốn nhớ được kiếp trước không <laughs> đấy ai cũng muốn nhớ được kiếp trước phải không? nhưng mà con muốn muốn nhớ được kiếp trước thì phải rèn luyện phải tu dưỡng rất nhiều phải không? như sư phụ và chư tăng phải tu rất nhiều mới có thể nhớ được kiếp trước còn không tu thì khó nhớ được kiếp trước lắm các con ạ à. tại vì sao bây giờ sư phụ chỉ cần hỏi các con này thôi không cần kiếp trước đâu kiếp trước là cái kiếp mà trước khi các con vào bụng mẹ đấy đấy là kiếp trước của mình đấy bây giờ sư phụ chỉ cần hỏi các con năm ngoái vào ngày này năm ngoái các con làm gì các con nhớ không à, hôm nay là ngày 19 tháng 5 19 tháng 5 năm ngoái năm Tân Sửu các con làm gì con nhớ không không đứa nào nhớ đấy ngay kiếp này các con còn không nhớ thì làm sao con nhớ được kiếp trước nào phải không Hôm nay là thứ sáu, sư phụ chỉ cần hỏi này, thứ năm tuần trước các con làm gì con nhớ không? Rất ít nhớ, nhớ chi tiết được là khó. Nào. Nhưng mà sư, sư phụ hỏi thứ năm của tháng trước, đầu tuần tháng trước các con chắc chắn là không nào nhớ. Thế thì làm sao các con nhớ được sang kiếp trước nào? Đấy, các con hiểu chưa? Như vậy là gì? Tại do trí nhớ của mình nó kém. Hải Minh hiểu chưa? Trí nhớ mình kém lắm mình không nhớ được ngay trong kiếp này đây này. Các con có đứa nào nhớ hồi bé mình tập bò như thế nào không? Không biết, đấy. Các con tập đi thế nào cũng không biết, quên hết rồi. Đấy, còn không nhớ hồi bé mình bú mẹ thế nào nữa cơ. Thế thì làm sao nhớ được kiếp trước? Có đứa nào nhớ được lúc mình nằm trong bụng mẹ thế nào không? Không nhớ. Đấy, lúc trong bụng mẹ bây giờ mà con còn không nhớ thì làm sao nhớ được kiếp trước khi mình chưa nhập vào buồng mẹ hiểu không như vậy là tại cái trí nhớ của mình nó kém cho nên mình không nhớ được kiếp trước nhưng nếu mà ai tu hành mà đắc đạo thì sẽ nhớ được kiếp trước cho nên đức phật các bạn đức phật nhớ được một ngàn kiếp trước một trăm ngàn kiếp trước và vô vạn vạn vạn kiếp về trước đức phật nhớ được hết hay không cho nên đức phật nhớ được bao nhiêu kiếp trước còn chúng ta nhớ cái chuyện năm ngoái không nhớ nổi phải không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 kính bạch thưa thầy là um, nếu mà um, mà kiếp này mà mình bị bạn bè mình phản bội là do kiếp trước mình đã gây nhân gì á à. và con xin hỏi là nếu mà à, mình nói xấu mọi người khác thì kiếp sau mình sẽ có nhân quả gì ạ? À, con tên gì? Dạ, con tên là Dương Nguyễn Ngọc. Con đến từ tỉnh Thái Nguyên, con đang sinh hoạt trong lớp Sano ạ. Bạn Ngọc hỏi là kiếp này bị bạn bè phản bội. Bạn bè phản bội là gì? Là vì kiếp này thứ nhất là con không giữ được lời hứa. Thứ hai là con cũng hay phản bội bạn bè. Con không giữ lời hứa với ai, con không sống tốt với ai thì người ta sẽ phản mình. Con ạ, à, nhé, mình không giữ lời hứa này. Con nghe chưa nào? đó và mình là cái người không đứng đắn thì cũng rất dễ bị bạn phản bội thứ hai nữa là con là cái người rất gì rất hời hợt con chơi với bạn con hời hợt con không biết nhận xét về bạn bạn nào con cũng chơi thì con cũng dễ bị bạn phản bội cho nên các cụ gọi là chơi phải chọn bạn mà chơi con chơi với bạn xấu thì tự nhiên bạn xấu là nó phải phản bội mình rồi cái bạn mà đến với con chỉ vì tiền chỉ vì ăn chỉ vì đi chơi thì bạn ấy sẽ rất hay phản bội mình còn bạn nào đến với con vì học hành vì đạo đức của con thì bạn ấy sẽ ít phản bội nhé đấy thì đấy là những cái nhân trong hiện tại thế còn nếu mà cái nhân trong quá khứ là vì mình cũng hay làm những việc xấu hay phản bội người cho nên kiếp sau mình bị phản bội con hiểu không nào thế còn kiếp này mà con nói xấu người khác thì ngay trong quả báo trong kiếp này rồi kiếp này nói xấu người thì sao thì mình cũng sẽ bị người ta nói xấu rồi mình cũng sẽ bị mất uy tín nha cho nên mình tốt nhất là không nên nói xấu ai nói xấu người kiếp sau người ta gọi là nói người thì phải nghĩ đến mình bây giờ mình nói xấu người rồi sau này người lại cười lại chê mình đấy thế cho nên làm người trên đời thì hạn chế các con không nên đi nói xấu người khác không tốt quả báo không tốt kiếp sau sinh ra còn có thể bị sứt môi bị méo miệng do cái tội nói xấu người vu oan vu khống cho người đấy nha rồi tiếp theo con xin kính chào sư phụ ạ, con là Quỳnh Hoa ở nhóm Voi Trắng ạ. À. Con có một nhóm câu hỏi là ờ, đi qua mà gặp sư thầy hoặc sư tăng mà không chào sẽ bị làm sao ạ? À, các con đi qua mà gặp sư thầy, gặp sư tăng mà không chào, nếu các con không biết một tí gì về chùa, về chư tăng không chào thì không sao. Nhưng nếu các con đã biết mà cố tình không chào, à, nếu các con là Phật tử mà cố tình không chào thì mình có cái lỗi bất kính con ạ bất kính phật pháp tăng tam bảo thì sau này mình sẽ bị quả báo lùn xấu xí nghèo hèn à, sinh vào cái chỗ thấp kém nhé nghèo khổ thấp kém và bị mọi người khinh chê con hiểu không các con chắp tay này với các con gặp sư phụ hay gặp chư tăng các con chắp tay xá chào các con được phước báu kiếp sau mình sinh ra đẹp trai xinh gái lại sinh vào nhà giàu có không bị sinh vào cái chỗ nghèo hèn thấp kém nhé cho nên các con chịu khó về nhà lễ Phật cho sư phụ. Ai trăm kiếp này lễ Phật, kiếp sau sinh ra rất là cao giáo đẹp. À, con trai cao mét tám con gái một mét bảy trở lên, không, <laughs> xinh đẹp, xinh tươi và đẹp đẽ. Rồi lại cúng dường hoa tươi lên cho Phật lại càng xinh nữa nha. Gặp chư Tăng mà lễ chư Tăng cũng được phước báo nha. Rồi, tiếp theo. Con chào Thầy, con tên là Ngọc Hà, con ở nhóm Gấu trúc ạ. À. con hỏi đi nhanh lên. Em thưa thầy, bố con là người tốt, được nhiều mọi người yêu quý. Ý. Do nhân gì mà bố con lại mất ạ? À? à, bạn Hà, bạn hỏi rằng bố bạn ấy là người tốt, được mọi người yêu quý, nhưng mà do nhân duyên gì mà bố bạn ấy lại bị mất? Bố con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bố con năm nay 34 ạ. À, bố bạn Hà mới có 34 tuổi, rất là trẻ. Thế mà bố bạn ấy đã chết rồi. Thế thì ở đây sư phụ nói cho con nghe, trong kinh Đức Phật dạy thế này, người kiếp trước mà hay sát sinh nhiều, con ạ, hay sát sinh ở kiếp trước nhiều thì kiếp này không được sống thọ. Hôm nọ các con học kinh nhân quả rồi đấy. Kiếp trước gì hại vật sát sinh nhiều, đời nay chết yểu, các con ạ, không được sống thọ nhá. Thì bố con kiếp này sống tốt nhưng kiếp trước bố con lại là người sát sinh nhiều. Hà nghe chưa? Cho nên kiếp này bố con tuổi thọ ngắn nhé. Ừ, đấy cho nên các con ai muốn sống lâu, sống thọ thì phải không được sát sinh nha. Mình phải sống tốt, không hại chúng sinh. Tiếp theo. Con kính chào sư phụ à. và các anh chị trong khóa tu. Con tên là Nguyễn Khánh Linh, con đến từ Hải Phòng và con sinh hoạt ở trong nhóm ngựa vằn ạ. Con có câu hỏi là nếu mình sinh lên cõi trời thì mình có được ở đấy mãi mãi nữa không ạ? <laughs> À, bạn Linh hỏi rằng lên sinh lên cõi trời có được ở đấy mãi mãi không? Thưa với con rằng không ạ. À. Cõi nào cũng chỉ có một thời hạn nhất định thôi, giống như cõi người. Cõi người này sống được bao nhiêu năm hả con? Khoảng độ trên dưới 100 năm, đúng không? Có những cụ sống được 105, 110, 120 tuổi, nhưng mà hiếm ai sống được 150, 160 tuổi lắm. Cho nên cõi người này chỉ sống được trên hoặc dưới 100 năm thôi. Cõi trời thì cũng vậy, lâu hơn chúng ta cõi trời có thể chống sống được vài triệu năm nhưng mà hết vài triệu năm rồi cũng chết đấy con nhé, đấy chứ không thể có sống dài được cõi nào rồi cũng phải chết hết rồi tiếp theo con kính bạch sư phụ con xin tự giới thiệu con tên là lê cát bạch lan ạ và con đến từ nhóm ngựa vằn à. thì uh, sư phụ có thể cho con hỏi là nếu như mà trong giờ mà sư phụ giảng pháp các bạn không chú ý lắng nghe thì sẽ bị quả báo gì ạ à? à Ban Lan hỏi rằng trong khi Sư Phụ giảng Pháp mà người nào không lắng nghe giảng Pháp thì có mấy cái quả báo. Quả báo thứ nhất, ấy, trong kiếp này người ấy trí tuệ khó được thông minh. nha Thứ hai là hết kiếp này, tái sinh kiếp sau, người ấy bị sinh vào cái địa ngục u tối, rồi tái sinh lên làm người của kiếp sau, người ấy sinh ra có thể bị điếc, bị điếc các con ạ bị điếc không nghe được cái gì cả đấy là do cái tội khi mà nghe pháp không chú tâm nghe pháp nói chuyện riêng nghe gọi là khinh thường giáo pháp thì bị quả báo đấy con nhé người nào chăm chỉ nghe pháp thì người đấy sẽ được thông minh được trí tuệ còn khinh thường khi mà sư thầy thuyết pháp mình không thèm nghe thì kiếp sau mình rất dễ bị quả báo bị điếc bị điếc đấy con ạ không tốt nguy hiểm lắm rồi cảm ơn con con kính chào sư phụ ạ con tên là lê trường giang và con ở nhóm ngọc trai ạ à. À, con có một câu hỏi là hình dáng của mình ở các kiếp trước và cả kiếp này thì có giống nhau không ạ à bạn giang hỏi rằng hình dáng của mình các kiếp trước và kiếp này có giống nhau không sư phụ xin thưa trả lời cho con rằng không giống nhau có khi kiếp trước con là con gái có khi kiếp trước nữa con lại là con bò có khi kiếp trước nữa con này là con con vịt đó nhá có khi kiếp trước nữa con là con rắn rồi có kiếp trước nữa con này là con voi có kiếp trước con này là con một con ngã quỷ bụng to như cái trống cổ bé bằng cái kim sợ lắm con ạ à. cho nên mỗi kiếp chúng ta có một hình dáng hoàn toàn khác nhau con hiểu không bây giờ sư phụ lấy ví dụ này cho giang hiểu này ngay trong một kiếp này để con thấy này lúc con bé với con bây giờ có giống nhau không lúc bé con à, lúc bé bé mới đẻ ra con còn cởi chuồng bé tí đấy có giống con bây giờ đâu xong mai mốt con già con thành ông già dâu mọc dài này mặt nhăn à, nhăn nhúm hết rồi có giống con không bây giờ không ngay trong kiếp này hình dáng con đã khác nhau chưa ngay trong một kiếp này hình dáng lúc bé đã khác lúc mình lớn lúc mình lớn lại khác lúc mình già có ai ai nhận ra một bà già lọm khọm 90 tuổi với một đứa bé lúc còn ngồi trong nằm trong nôi không? Đâu có thấy giống nhau đâu. Đấy, ngay trong một kiếp rồi, lúc mình bé mình nằm trong nôi, phải không? mà mặt mình búng ra sữa, còn lúc mình già thì da nó nhăn, nào tóc nó bạc và mắt nó mờ, lưng còng người. Đâu có giống nhau đâu, cho nên ngay trong một kiếp hình dáng đã khác nhau rồi. Giang hiểu không? Chứ đừng nói kiếp trước nữa nhé rất khác nhau đấy con nhé. rồi tiếp theo con kính bạch sư phụ con tên là vương thị thanh thủy con đến từ hà nội và con xin hỏi là mình đang đi trên sân thì không may dẫm phải một con vật nào đó thì có gọi là sát sinh không ạ à dẫm phải vật ừ. nữa là uh, lúc mà con đang ăn cơm mẹ con cho tập ăn chay con có hỏi là ăn ruốc thì có phải là ăn chay không ạ Ăn ruốc thịt thế hả? Vâng. À, bạn Thủy hỏi rằng khi con đi đường hay con đi ngoài sân mà lỡ không may dám phải con run, con dế, con vật thì đấy các con tuy rằng vẫn là sát sinh nhưng cái tội ấy nó rất nhẹ, gọi là tội vô ý thôi. Nhá, nó chỉ gọi là cái lỗi vô ý mà sát sinh. Cho nên cái tội ấy nó nhẹ, nó không có bị quả báo nặng nhé. Rồi, thôi còn khi mà con đang tập ăn chay mà, mà con lại ăn ruốc thì đương nhiên ấy, cái, cái từ gọi là ăn chay ăn chay tức là không ăn mạng sống của chúng sinh con hiểu không ăn mạng sống tức là nếu con cố ý giết con vật để ăn thì các con sẽ phạm vào cái tội sát sinh để ăn thế còn con ăn ruốc ruốc người ta bán sẵn ở chợ hay là mẹ con mua ruốc ở cửa hàng về thì ăn đấy không phải là là tội sát sinh ăn như vậy vẫn có thể gọi là ăn chay được ăn chay tức là không ăn vào mạng sống của chúng sinh mình không có sát con vật đâu à, con hiểu chưa con vật ấy là à, cái người làm thịt ở chợ người ta giết mà xong rồi người ta bán mình có biết đâu mình mua về mình ăn thôi cho nên cái tội đấy không có có tội con ăn ruốc vẫn có thể coi được là ăn chay nhá vì cái con vật đấy không phải do mình giết nó đã chết rồi ấy nhá hoàn toàn các con không tự tay sát sinh mình mua ở chợ nhưng con vật nó chết rồi thì các con ăn như thế vẫn gọi là được ăn chay vì mình không ăn mạng của chúng sinh mình không giết mạng chúng sinh thì rõ vâng chưa nào Dạ vâng ạ, chúng con kính bạch sư phụ. À, thì uh, ban tổ chức chúng con cũng uh, có gặp một trường hợp uh, khi mà chư tăng đi thăm các bạn uh, trong giờ sinh hoạt, uh, giờ ăn trưa ấy ạ, thì uh, có các bạn khóa sinh trong uh, cơm buổi trưa thì các bạn có hơi lo lắng và thắc mắc một chút đó là uh, khi ăn trứng thì có phải mình ăn một mạng sống của chúng sinh hay không ạ? Và ờ, con xin thành kính ờ, thỉnh trên sư phụ sẽ giải đáp cho các bạn câu hỏi này ạ. Ở à, chùa mình ấy, thì à, được phép ăn trứng con ạ. Nhưng mà trứng này là trứng không có trống nhé, tức là trứng công nghiệp. Trứng công nghiệp nó không có thụ tinh cho nên không có trống, nó không có mầm sống, mạng sống ở trong đấy. Các con hiểu không? Nhé. Cho nên cái trứng đấy thì các con ăn được, nghe không? Cái đấy không phải là sát sinh. Cũng giống như các con uống sữa đấy, nghe không? con gà bình thường nó vẫn cứ đẻ ra trứng nó không có nó không có có trống nó vẫn đẻ ra trứng thế thì cái trứng đó là cái trứng không có trống con hiểu không cho nó không có con gà con ở trong ấy vẫn ăn được giống như các con uống sữa đấy nha cái đó là cho phép được phép con ạ nhé ừ. cái đấy không có tội nha